hóa Bồ Tát lam Mô Tôn giả Maha Ca Diếp La Mô Tôn giả U Ba Cúc Đa lam Mô Tôn giả U Ba ni, lam Mô Tôn giả A Lan lam Mô Cầu Sa Mô Bồ Tát Ma Tát lam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát lam Mô Phật Nam Mô Pháp Nam Mô Tăng Nam Mô Phật Nam Mô Pháp Nam Mô Tăng Nam Mô Phật Nam Mô Pháp Nam Mô Tăng Dạ con kính thưa các ngài, con là Lưu Thanh Trúc, Pháp Thanh Tâm An, là một đệ tử trong nhóm cầu đạo cho Thầy Đức Tạng Giác. nay có chi thay mặt Thầy Đức Tạng của con và lớp học cầu đạo với tất cả những sinh mười phương có Phật Tam Bảo. nay con xin tể tựu trước các ngài để được lễ lại sám hối chiêm sát, mong được tiêu trừ nghiệp chướng để chúng con hướng đến chánh pháp như lai để tu tập à, sớm ngày à, tiến tu cho đạo nghiệp để à, làm lợi ích cho chúng sinh sau đây con xin phép các ngài để con được vào khóa lễ xin cung kính các ngài tam bảo một lễ nhất tâm cung kính nhất tâm đảnh lễ nam mô thường trụ thập phương tam bảo nam mô thập phương thường trụ tam bảo nam mô thập phương thường trụ tam bảo cung kính nhất tâm kính lễ thập phương thường trụ tam bảo nghiêm trì hương hoa cúng dường như pháp nguyện khói hương thơm này đến mãn khắp mười phương cúng dường tất cả phật tôn pháp các hiền thánh vô biên trong cõi phật lợi ích làm phật sự tất cả phật pháp tăng bảo thể thường biến mãn đều hiển hữu khắp nơi nguyện kiến hương hoa này đồng như các pháp tánh phổ huân tất cả các cõi phật cúng dường làm phật sự Tưởng phủ cúng dường tất cả mười phương lúc nào cũng có Hôm nay con xin cho tất cả các hương hoa anh lạc tràn phát bảo cái Các trang sức quý báo vi diệu Vô số âm nhạc ánh sáng đèn đến ẩm thực Y phục ngoại cụ Thuốc men cho đến tất cả những dụng cụ cúng dường trang nghiêm tận các mười phương mà mình có thể hình dung nhớ tưởng đều cùng chung với tất cả chúng sinh phụng hiến cúng dường trong các thế giới con người tu cúng dường hôm nay con xin tùy hỷ nếu người chưa tu cúng dường nguyện được dẫn dắt khiến họ tu cúng dường lại nguyện thân con nhanh chóng có thể biến khắp các cõi nước ở mỗi nơi có phật pháp tăng đều dùng tất cả những dụng cụ trang nghiêm cùng với tất cả chúng sinh phụng biến cứu dường cho đến tất cả pháp thân sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ với tất cả phật sự của chư phật cúng dường tất cả pháp tạng và lơ thuyết pháp cúng dường tất cả hiển thánh tăng chúng nguyện cùng với tất cả chúng sinh tu hành cúng dường như thế dần dần được thành tựu lục ba la mật tứ vô lượng tâm hiểu ra tất cả pháp vốn tỉnh tích tỉnh tính không sanh không diệt một vị bình đẳng địa liệu thanh tịnh cứu cánh viên mãn con xin cung thỉnh thần chú cúng dường Om Gala Sambhava Vajrahok Om và trời hốc um gana samba baba jar hop um gana samba baba jar hop um gana samba baba jar hop um gana samba baba jar hop um chúng con xin cung thỉnh xin được liên tưởng đến các thứ anh lạc chẳng phan bảo cái các thứ trang sức quý báu vi rượu và các thứ âm nhạc ánh sáng đèn miếng ẩm thực và các y phục ngoại phụ Nguyễn Thúc nghe tất cả những dụng cụ cúng dường trang nghiêm, thảy đều nhờ oai lực thần chú này để biến hiện ra. Cúng dường khắp mười phương, các thân sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ miếu pháp và tất cả các vật sự của chư Phật, cúng dường tất cả pháp tạng và nơi thiết pháp, cúng dường tất cả huyền thánh tăng chúng và cúng dường lên đức việt Tạng Bồ Tát nhất tâm cung kính nhất tâm đại lễ nam mô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 Nam mô Tỳ bà thi đẳng quá khứ bảy đức Phật. Nam mô Tỳ bà thi đẳng quá khứ bảy đức Phật. Nam mô Tỳ bà thi đẳng bản đẳng quá khứ bảy đức Phật. Tác đại chứng minh. Nhất tâm cùng tỉnh Nam mô Phổ Quang Phật đẳng 53 đức Phật. Nam mô Phổ Quang Phật đẳng 53 đức Phật. Nam Mô Phổ Quang Phật Đản 53 Đức Phật các đại chứng minh Nhất tâm phùng thỉnh Nam Mô tất cả chư Phật sở hữu sắc thân các lợi hiện tượng phù đồ nguyên tác tất cả Phật sự chư Phật Nam Mô tất cả chư Phật sở hữu sắc thân các lợi hiện tượng phù đồ nguyên tác tất cả Phật sự Năm mua tất cả chư Phật sở hữu sắc thân trăm lợi, tưởng tượng phù đồ nguyên tắc tất cả Phật sự tác đại chứng minh. Nhất tâm hùng thỉnh, Nam mô mười phương ba đời tất cả các đức Phật, Nam mô mười phương ba đời tất cả các đức Phật, Nam mô mười phương ba đời tất cả các đức Phật tất đại chứng minh. tâm phụng thỉnh nam mô chiêm sát thiệt ác nghiệp báo kinh vi diệu pháp tạng nam mô chiêm sát thiệt ác nghiệp báo kinh vi diệu pháp tạng nam mô chiêm sát thiệt ác nghiệp báo kinh vi diệu pháp tạng tất đại chứng minh nhất tâm phụng thỉnh nam mô mười phương tất cả pháp tạng nam mô mười phương tất cả pháp tạng nam mô mười phương tất cả pháp tạng tất đại chứng minh Nam mô mười phương tất cả hiện thánh. Nam mô mười phương tất cả hiện thánh. Nam mô mười phương tất cả hiện thánh tất đại chứng minh. Nhất tâm ngũ thủy Nam mô kia tín Bồ Tát Ma Tát. Nam mô kia tín Bồ Tát Ma Tát. Nam mô kia tín Bồ Tát Ma Ha Tát tất đại chứng minh. thỉnh Nam Mô Phổ Hiền Bồ Tát Quán Thân Bồ Tát cùng Quan Thủ Sư Lợi Bồ Tát Na Tát Nam Mô Phổ Hiền Bồ Tát Quán Thân Bồ Tát cùng Quan Thủ Sư Lợi Bồ Tát Na Tát Nam Mô Phổ Hiền Bồ Tát Quán Thân Bồ Tát cùng Quan Thủ Sư Lợi Bồ Tát Na Tát tất lại chứng minh con xin cung thỉnh tất cả các ngài chư Phật chư Bồ Tát hôm nay về chứng giám con lòng thành do tấm lòng à, lễ lại thiên pháp của chúng con trước các ngài kính mong các ngài gia hộ chứng giám trên buổi lễ thiên pháp của con ngày hôm nay xin kính lễ nhất tâm phụng thỉnh nam mô tuyên hóa bồ tát nam mô tuyên hóa bồ tát nam mô tuyên hóa bồ tát tất đại chứng minh con hôm nay xin cung thỉnh sư phụ tuyên hóa bồ tát bồ tát xin ngài về đây chứng chi cho chỉ cho buổi lễ chính sách của con ngày hôm nay xin kính một lễ nhất tâm phụng thỉnh nam mô cầu sam hối bồ tát ma tát nam mô cầu sam hối bồ tát ma tát nam mô cầu sam hối bồ tát ma tát tất đại chứng minh con xin thỉnh ngài cầu cho hộ đau tắc về đây để dự lễ chính xác của con ngày nay xin kính ngài lễ nhất tâm cùng chỉnh nam mô đại bi đại nguyện đại thánh đại từ bổ tôn để tạo bổ tát ma tát nam mô đại biện nam mô đại nguyện để tạo bổ tát ma tát nam mô đại nguyện để tạo bổ tát ma tát tất đại chứng minh con xin cung kính cảm tạ à, bổn tôn địa tạng ngài đã vì chúng sinh mà ra các môn thiên sát để dạy dỗ giáo hóa cô đội chúng con chúng con vô cùng biết ơn ngài xin cung kính ngài một lễ nhất tâm phụng thỉnh nam mô phạm thiên đế tích tứ đại thiên vương thiên năng bát bộ tăng giả nam nội hộ tránh pháp giả tất cả thánh chúng phạm thiên đế tích tứ đại thiên vương thiên năng bát bộ tăng giả nam nội hộ tránh pháp giả tất cả thánh chúng phạm thiên đế thích tứ đại thiên vương thiên năng bát bộ tăng giả nam nội hộ tránh tác giả tất cả thánh chúng các đại chứng minh con xin cung thỉnh tất cả các ngài phạm thiên đế thích tứ đại thiên vương tất cả các ngài thiên năng bát bộ của mười phương chư phật về đây kính chi đây chỉ đủ lễ chính pháp của quan ngày hôm nay xin kính mời lễ Tuy nguyện Đức Thích Ca tử phù bảy Đức Phật Thế Tôn năm ba Đức Phật tất cả các bậc giác ngộ phát tâm đạo nhãn tính nghe vô ngại thần thông tự tại quan lâm đạo tràng nhất thủ chúng con khiến thành tịnh tín Tuy nguyện Đức Thích Ca tử phù bảy Đức Phật Thế Tôn năm ba Đức Phật tất cả các bậc giác ngộ phát tâm đạo nhãn tính nghe vô ngại thần thông tự tại quan lâm đạo tràng nhất thủ chúng con khiến thành tịnh tín Tuy nguyện Đức Ca tử phù bảy Đức Phật Thế Tôn năm ba Đức Phật tất cả các bậc giác ngộ phát tâm đạo nhãn tính nghe vô ngại thần thông tự tại quan lâm đạo tràng nhất thủ chúng con khiến thành tịnh tín xin kính chiêm sát thiện ác hủy báo thôi kinh tất cả mười phương pháp tạng thanh tịnh cùng chân pháp tánh chọn các không hiện đạo tràng nhận con cúng dường chiêm sát thiện ác hủy báo thôi kinh tất cả mười phương pháp tạng thanh tịnh cùng chân pháp tánh hiện chọn các không hiện đạo tràng nhận con cúng dường chiêm sát thiện ác hủy báo thôi kinh tất cả mười phương pháp tạng thanh tịnh cùng chân pháp tánh chọn các không hiện đạo tràng nhận con cúng dường kính kính lễ kia để tín bộ kia tín bồ tát phổ hiền bồ tát có năm bồ tát cùng các hữu trợ bồ tát Tuyên hóa Bồ Tát, cầu số Bồ Tát Hoa tác mười phương tất cả hiền thánh không giả tử vi quan âm pháp tọa thân phận hộ chứng minh hạnh pháp của con. Khi tuyên Bồ Tát, phổ hiền Bồ Tát, quán thế Bồ Tát, cũng có thủ sợ Bồ Tát, tuyên hóa Bồ Tát, cầu số Bồ Tát Hoa tác mười phương tất cả hiền thánh không giả tử vi quan âm pháp tọa thân phận hộ chứng minh hạnh pháp của con. Khi tuyên Bồ Tát, phổ hiền Bồ Tát, quán thế Bồ Tát, cũng có thủ sợ Bồ Tát, mười phương tất cả hiền thánh không giả tử vi quan âm pháp tọa thân phận hộ chứng minh hạnh pháp của con. Xin kính Địa tạng Bồ Tát Ma Tát là bậc cứu thế là bậc rất đại trí huệ luôn lời nhẹ nhàng ăn uống nhanh chóng diệt trừ các chướng ngại các trưởng nóng nhiều sâu chắc đại từ đã biết thu giờ của nguyện phóng đại có minh chủ đời thực nguyện cho con Địa tạng Bồ Tát Ma Tát là bậc cứu thế của rất đại trí huệ luôn lời nhàng ăn uống nhanh chóng diệt trừ tất cả các chướng ngại các trưởng nóng nhiều sâu chắc đại từ đã biết thu giờ của nguyện phóng đại có minh chủ đời thực hiện cho con Địa tạng Bồ Tát Ma Tát bậc cứu thế là bậc rất đại trí huệ luôn lời nhàng ăn ủi nhanh chóng diệt trừ tất cả các chướng ngại các trưởng nóng nhiều sâu chắc đại từ đã biết thu dầu của nguyện phóng đại có minh chủ đời thực hiện cho con kính lễ thiên long giả lam chân tẻ thì phận lời hình của con thì muốn đạo trả ngăn các mắt chiếu thì hiện kết tường khiến sở tu con tại hiện tiệu có pháp thiên long giả lam chân tẻ thì phận lời hình của con thì muốn đạo trả ngăn các mắt chiếu thì hiện kết tường khiến sở tu con tại hiện tiệu có pháp thiên long giả lam chân tẻ thì phận lời hình của con thì muốn đạo trả ngăn các mắt chiếu thì hiện kết tường khiến sở tu con tại thành tiệu xúc kính người vậy điển tránh biến chi ân đức chân thật vô biên độ thoát các hữu tình các an hỷ kính lễ từng tu vô lượng cước nay được lễ thế tôn nguyện trong vô lượng kiếp thường tu pháp cúng dường con xin cung thỉnh thật chú cung dường tăng trưởng đến lại công đức lên một ngàn lần đi đi ma ha Om Namo Manchu Sari He Lama Hatu Sari He Lama Automa Sari Swaha Om Namo Manchu Sari He Lama Automa Sari He Lama Automa xoa Swaha ôm ôm năm năm năm năm năm anh dây dây dây dây Om Namah Sở Dệ Namah Sở Dệ Namah Uttama Sở Dệ Saha Om năm Sở Dệ Namah Sở Dệ Namah Uttama Sở Dệ Saha Om Namah Sở Dệ Namah Sở Dệ Namah Uttama Sở Dệ Saha Om Namah Sở Dệ Namah Sở Dệ Namah Uttama Sở Dệ Saha Om Namah Sở Dệ Namah Sở Dệ Namah Uttama Sở Dệ Saha Om Namah Sở Dệ Namah Sở Dệ Namah Uttama Sở Dệ Saha Om Namah Sở Dệ Namah Sở Dệ Namah Uttama Sở Dệ Saha Chúng con xin cung thỉnh ngài văn thủ sư nợ tính giám cho buổi lễ chức pháp của chúng con gia chỉ của gia lễ gia chỉ của lễ sát chúng con được tăng trưởng viên mãn nhất tâm cung kính nhất tâm một thể nam mô đại trí với đủ sợ bồ tát ma ha tát các đại chứng tâm đảnh lễ nam mô đức phật quá khứ tỷ bà thi như lai ni bà ni bà đế cả hóa cả hóa đế đả ra đi đế mi ha đế tỷ đế đế ma ha đế cho năng cả đế ta bà ha nhất tâm đảnh lễ nam mô đức phật thi khí như lai liba liba đấy cầu hát cầu hát đấy đã ra đấy ni ha đấy tỷ đấy đấy ha đấy chân năng cản đấy ta là ha nhất tâm bảy lễ nam mô đức phật tỷ giá phủ như lai đi vào đi vào đấy cầu hát cầu đấy đả ra đi đến ha đấy tỷ đấy đấy ma đấy chân năng cản đấy ta là ha tôn tin lai đi và đấy và đấy cẩu hắc cẩu đấy đả ra đi đấy ni ha đấy tỷ lệ đấy ma đấy chất năng cản đấy ta và ha kính lệ nhất tâm này lễ nam mô đức phật câu là hà mô ly như lai đi bả đi bả đấy cậu ha cậu đấy đã ta đến ha đấy tiền đấy ma đấy chân năng đấy ta mà ha nhất tâm để lễ là mô đức phật ca diếp như lai đi bà đi bà đấy cậu hát cậu đấy đả ra đi đế ni ha đế tỷ đấy đấy ma hà đấy chân năng cẩn đấy ta bảo ha nhất tâm này đấy nam mô đức phật bổn sư thích ca mâu ni như lai ni và ni và đế cầu hoa cầu hoa đế đả ra đi đế ni ha đế tỷ đế đế ma đế cho nên cần đế ta bà ha tỷ bà thi như lai đức phật thi ký như lai đức phật tỷ xá phủ như lai đức phật cơ lưu tô như lai đức phật câu la hà mô ni như lai đức phật ca diếp như lai đức phật bổn chư thích ca mâu ni như lai ni bảo ni bảo đế cậu các cậu đế đả ra đi đế ni ha đế tỷ thế đế ma đế chân đang cản đế ta bảo ha tâm đảnh lễ nam mô đức phật phổ quang như lai nhất tâm đảnh lễ nam mô phật phổ minh như lai nhất tâm đảnh lễ nam mô đức phật phổ tịnh như lai nhất tâm để lễ ngũ phật đa ma la bản trên đàn hương như lai như vậy nhất tâm để lễ nam mô phật trên đàn quang như lai nhất tâm để lễ nam mô phật ma ly chàng như lai tâm này nhẽ là mô phật hoan hỷ tạo ma ly bảo tích như lai nhất tâm này lễ là mô phật nhất thiết thế gian nhạo kiến thượng đại kinh tấn như lai nhất tâm này lễ là mô phật ma ly chàng đăng quang như lai nhất tâm đại lễ là mô phật huệ cử chiếu như lai nhất tâm đại lễ là mô đức phật hải đức quang minh như lai nhất tâm đại lễ là mô phật kim cang ngao cường phổ tán kim quang như lai mô đức phật đại cường tinh tấn giáo mãnh như lai kính lễ nhất tâm đảnh lễ nam mô đức phật đại bi quang như lai kính lễ tâm đẩy lễ Nam Mô Phật từ lực vương như lai. Nhất tâm đẩy lễ Nam Mô Đức Phật từ tạng như lai. nam mối Phật chia đàn khốt trang nghiêm thắng như lai nhất tâm đảnh lễ nam mô đức phật hiền thiện thủ như lai nhất tâm đảnh lễ nam mô đức phật thiện ý như lai nhất tâm đảnh lễ nam mô đức phật quảng trang nghiêm vương như nay nhất tâm đảnh lễ nam mô đức phật kim hoa quang như nay tâm này vẽ ra mô đức phật bảo cái chiếu công từ tạ lực vương như lai nhất tâm này vẽ ra mẫu phật hư không bảo hoa quang như lai nhất tâm đẩy nghĩa là mua đức phật lưu ly trang như vương như lai Nam Mô Đức Phật phổ hiện sắc thân quang như lai Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đức Phật bất động trí quang như lai Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đức Phật hàng phục chúng ma vương như lai tài quang minh như lai nhất tâm đảnh lễ là mô phật trí huệ thắng như lai nhất tâm đảnh lễ là mô phật di lạc tiên quang như lai nhất tâm đảnh lễ nam mô đức phật thiện tịch nguyện âm diệu tôn chi vương như lai nhất tâm đảnh lễ nam mô đức phật thế tịnh quang như lai nhất tâm đảnh lễ nam mô đức phật long chủng thượng tôn vương như lai nhất tâm đại lễ nam mô đức phật nhật nguyệt quang như lai nhất tâm đại lễ nam mô đức phật nhật nguyệt châu quang như lai nhất tâm đại lễ nam mô đức phật huệ tràng thắng vương như lai nhất tâm đảnh lễ nam mô đức phật sư tử hống tự tạ lực vương như, như lai nhất tâm đảnh lễ nam mô đức phật diệu ông thắng như lai nhất tâm đảnh lễ nam mô phật thường quang tràng như lai nhất tâm đảnh lễ nam phật quan thế đăng như lai tâm đảnh lễ nam mô phật huệ oai đăng vương như lai nhất tâm đảnh lễ nam mô đức phật pháp thắng vương như lai nhất tâm đảnh lễ nam mô đức phật tu di quang như lai nhất tâm này lễ nam mô phật tu man la hoa quang như nay nhất tâm này lễ nam mô đức phật ưu đàm bát na hoa thủ thắng vương như nay nhất tâm này lễ nam mô đức phật đại huệ lực vương như nay nhất tâm đảnh lễ nam mô đức phật a xúc tỷ hoan hỷ quang như lai nhất tâm đảnh lễ nam mô đức phật vô lượng âm thanh hương như lai nhất tâm đảnh lễ nam mô đức phật tài quang như lai Nhất tâm lễ lễ là mô Phật Kim Hải Quang Như Lai Nhất tâm lễ lễ là mô Phật Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông vương Như Lai tâm đảnh lễ nam mô đức phật đại thông quang như lai nhất tâm đảnh lễ nam mô đức phật nhất thiết pháp tràng mãn vương như lai chúng con xin cung kính cảm tạ tất cả các ngài 53 vị Phật quá khứ và bởi Đức Phật quá khứ chúng con ngày nay xin sám hối tất cả các tội lỗi của mình từ vô lượng kiếp trước cho tới hiện nay tất cả tội ác mà chúng con đã tạo cứu sĩ ngài chúng chi thì chúng con để chúng con sớm được tiêu trừ nghiệp chướng được uh, quy hành theo chính pháp của Như Lai tu tập sớm ngày uh, uh, tiến tu cho đạo nghiệp để làm ích chúng sinh se fosse inclinado, né? Nhất tâm đảnh lễ, Nam Mô Đông Phương tất cả sư Phật sở hữu sát thân sát lợi tượng phù đồ như tất cả Phật sự. Kính lễ. Nhất tâm lại lễ Nam Mô, Đông Nam Phương tất cả chư Phật sở hữu sát thân sát lợi, cửa phù đồ với tất cả Phật sự. Nhất tâm này lễ Nam Mô, Nam Phương tất cả chư Phật sở hữu sát thân sát lợi, cửa phù đồ với tất cả Phật sự kính nể. nhất tâm nảy lễ nam mô tây nam phương tất cả chư phật sở hữu sắc thân cho lợi tượng phù đồ với tất cả sự thân nhận nhất tâm nảy lễ tây phương tất cả chư phật sở hữu sắc thân cho lợi tượng phù đồ với tất cả phật sự thế này tâm này nghĩa là mô tây bắc phương tất cả chư Phật sở hữu sắc thân giác lợi tự vô đồ miếu tác cả sự như vậy nhất tâm này nghĩa là mô bắc phương tất cả chư Phật sở hữu sắc thân giác lợi tự vô đồ miếu tác cả sự như vậy tâm này lẽ nam mô đông bắc phương tất cả chư Phật sở hữu sắc thân sắc lợi tượng bồ đồ nguyên tác cảm sự kính lễ nhất tâm này lẽ nam mô hạ phương tất cả chư Phật sở hữu sắc thân sắc lợi tượng bồ đồ nguyên tác cảm sự kính lễ nhất tâm này lễ nam mô phượng phun tất cả chư Phật sở hữu sắc thân danh lợi tượng phù đồ nếu tác cả sự kính lễ nhất tâm để lễ nam mô mười phương bao giờ tất cả chư Phật kính lễ nhất tâm đại lễ nam mô mười phương tất cả pháp tạng chứng con si cung kính tất cả pháp tạng của như lai đã giác hóa đã thể hiện ở nơi ta bà ta hóa chúng con để chúng con xin ờ, lương theo giáo pháp như lai mà tu tập xin kính một lễ cái tâm này lễ nam mô mười phương tất cả pháp tạng kính lễ cái tâm này lễ nam mô mười phương tất cả pháp tạng kính lễ nhất tâm này lễ nam mô chia phát này ác báo tôn kinh vi diệu pháp tạng chúng con xin cung kính tạ ơn kinh vi diệu pháp tạng kính lễ nhất tâm này lễ là mua 10 phương cả hiền thánh chúng con xin cung kính tạ ơn tất cả các vị 10 à, hiền thánh của 10 phương chư Phật đã thể hiện tại nơi đây để hứng chi cho chỉ của lễ xin phép của con ngày hôm nay kính rồi đấy cân này em mua 10 phương tất cả hiền thánh nhất tâm này lẽ là mua 10 phương tất cả hiền thánh nhất tâm này lẽ nam mua kiển vi một tát hạ tát à, con xin cung kính tạ ơn ngài kiển vi một tát tát đã vì chúng con mà à, thưa thỉnh tức như nay để chúng con có bộ môn chính sách ngày hôm nay để cái đường sáng hối chiêm sát để được xóa nghi trong tâm chúng con cổng a sáng hối chúng con xin tạ ơn ngài xin được kính lệ nhất tâm đảnh lễ nam mô phổ hiền bồ tát quán thầm tát cùng các thủ trợ bồ tát ma tát nam mô phổ hiền bồ tát quán thầm tát cùng hoa thủ trợ của tát ma tát nam mô phổ hiền bồ tát quán thế bồ tát cùng hoa thủ trợ bồ tát ma tát tất nạn chúng minh chúng con xin cung kính tạ ơn các vị chư phật chư bồ tát cùng với cô chư phật đã thể hiện tại ở đây và ngày hôm nay chính giáo chủ lễ sát của chúng con xin kính ngài lễ nhất tâm ờ, nhất tâm cung kính tạ ơn ngài sư phụ tiên hóa bồ tát bồ tát chúng con xin cung kính tạ ơn ngài à, hiện tại nơi đây để chứng kia chỉ lễ công pháp của con ngày hôm nay chung kính ngài lễ hết tâm kính rồi nam mô sư phụ tiên hóa bồ tát ma tát Nam mô cầu sư Bồ Tát Ma Tát, con xin cung kính tạ ơn ngài đã thì hiện tại nơi đây là kính ti chỉ của lễ kinh pháp của con ngày hôm nay chung kính ngàn lễ nhất tâm cũng phải là mua cầu cho một tát nó tác tất cả chung nhất tâm này nữa là một địa tạng bồ tát ma ha tát mô địa tạng bồ tát ma ha tát chúng con xin cung kính tạ ơn của tôn địa tạng bồ tát ma tát đã vì chúng con mà ra các môn tiên sát này để giáo hóa dạy dỗ cứu độ chúng con chúng con xin cung kính tạ ơn ngài nhất tâm bảy lễ là mô bổn tôn địa tạng bồ tát ma tát nam mô bổn tôn địa tạng bồ tát ma tát nam mô bổn tôn địa tạng bồ tát ma tát tất đại chứng minh và chúng sinh từ vô thủy đến nay thường bị tội nặng của ba nghiệp sáu căn làm chướng ngại, nên không thấy được sự chư Phật, không biết được sự quan trọng của việc thoát ly sinh tử, thuận theo sinh tử, không biết giáo lý vi diệu mặc dù nay đã biết, nhưng cho con cùng chúng sinh đều bị tất cả tội nặng làm chướng ngại. Giờ đây, con đối trước Bồ Tát Địa Tạng mùi phương chư Phật rộng vì chúng sinh mà quy mạng sám hối, tuy nguyện gia hộ kính cho con và chúng sinh tội chướng tiêu diệt, chính kính lệ. vì tất cả chúng sinh khắp pháp giới nguyện đoạn trừ ba chướng quy mạng sám hối con của chúng sinh từ vô thủy đến nay do tham ái kiến chấp trong lòng suy tính ngã nhân ngoài lại thêm bạn xấu không chút tùy hỷ các việc thiện của người duy chỉ có ba nghiệp sáu căn tạo ra nhiều tội chướng tuổi khi không rộng nhưng áp tâm lan tràn ngày đêm liên tục không hề gián đoạn cha giáo nỗi lòng không muốn người biết không sợ quả báo trong ác đạo không có chút hổ thẹn không nói hòa nhân quả vì thế ngày nay, tin sâu nhân quả, sinh lòng hổ thẹn, sinh tâm kiếp sợ ác đạo, phát lộ sám hối, loạn tâm tương tục, phát tâm bồ đề luận ác tu thiện, tinh cẩn sách tấn ba nghiệp sửa đổi tội nặng trong quá khứ, tùy hỷ phòng tánh đủ thuốc thiện nhỏ, niệm mười phương chư thật, có đại thuốc huệ có thể cứu bằng cho con cùng tất cả chúng sinh từ trong biển sinh tử vô tận lên bờ của tam đức từ vô thủy đến nay không biết tánh của các pháp vốn không tịnh nên tạo quá nhiều tội ác lại biết không tịnh con hủy chúng sinh cầu đạo bồ đề dụng thu các điều thiện loạn tất cả điều ác khi hiện hết thảy các bảo thì tặng bồ tát từ bi nhất thuở nghe con sám hối kính lễ tim ấy con đệ tử lưu thanh trúc phát thanh tâm an trí tâm sám hối con vì chúng sinh tự tánh thanh tịnh nhất thật cảnh giới đồng thể chư Phật nhưng do vô minh xé ám hơn tập nhân duyên nên tạo cảnh giới nên tạo ra cảnh giới hư vọng khiến chúng con sanh tham trước chấp trước cái ta của ta huân tập các pháp ác sáu căn băng nghiệp tạo nhiều tội chướng tập ác ngũ nghịch trọng nam khi giá chứng tuệ chứng định chứng chữ giới tẩm cho đến luân hồi của ải mãi không có ngày ra khỏi giá như muốn tu hành nhưng quá nhiều nghi chướng hoặc bị ngoại ma quấy nhiễu hoặc gặp tà kiến tu đủ trợ duyên tịnh tính không thành đã gặp thì tạo một tát ma tát khéo lo lời an ủi mà đám mây đen mê hoặc một tẩy lo cho tâm quan cầu ai dám hối Suy nguyện mười phương chư đại tử tôn chứng chi hộ niệm Nghe con sám hối, không tạo lại nữa Nguyện con cùng tất cả chúng sinh nhanh chóng diệt trừ vô lượng kiếp đến nay Thập ác tứ trọng ngũ nghị điên đảo hủy bán tam bảo tội nhất triển đề tôi thấy như vậy vốn là không tịch nhưng từ hư vọng khởi tên bây giờ chẳng thực sự có định hướng khi nào chính đắc nguyện tất cả chúng sinh nhanh chóng đạt được bổn tâm vĩnh viễn san lìa tội căn dạ chứng con kính thưa tam bảo à, tất cả những tội nặng của ba của vô thủy trước nay của chúng con xin quy đầu sám hối trước các ngài xin ngài đại chúng minh chúng con chúng con xin cung kính các ngài một lễ con đệ tử lưu thế trúc phát tay tâm an trí tâm quyến thỉnh nguyện hết thảy bồ tát trong mười phương nếu chưa thành chánh giác nguyện mau thành chánh giác nếu đã thành chánh giác nguyện thường trú tại thế chuyển cánh pháp luân không nhập niết bàn nguyện hết thảy các đức như nay số cực vi cho tất cả các phật các vô trong pháp giới mười phương ba đời ta muốn thể hiện nhập niết bàn các của các Bồ Tát Thanh Văn Thuyên Giác vũ học và vô học cho đến tất cả các bậc thiện tri thức con đều khuyên mời xin đừng nhập niết bàn xin ở lại đời trải qua vô số kiếp như vi trần cho tất cả các Phật vì muốn cho tất cả chúng sinh được lợi lạc chúng con xin kim mạng lễ tam bảo con đệ tử lưu thanh chúc quan thanh công an trí tâm tùy hỷ nguyện con tất cả chúng sinh xả bỏ các giáo ý viễn tâm đấu kỷ đối với tất cả công đức tu học và sự thành tựu của các cõi nước trong ba đời thầy đều tùy hình bao nhiêu công đức bao nhiêu đức phật như số vi trần trong tất cả các phật các phương pháp giới mười phương ba đời từ kim mới phát tâm vì muốn chứng thành phật đạo mà siêu tu của phước trải tiếp tâm lại trải qua số kiếp như số cực vi trần trong bất cả kiếp bất cả kiếp cõi phật mỗi kiếp đều khí xả là mắt chân tay vân vân nhiều như số cực vi trong bất cả kiếp bất cả kiếp cõi phật làm tất cả những hạnh có làm như vậy đủ các món ba năm mật chứng nhập các chi địa của bồ tát chọn lên quả vô thượng bồ đề của chư phật tôi đến nhập biết bản thân chi sáng lại bao nhiêu căn lành ấy con đời tùy hỷ thấy các loài lục thú tứ sanh trong tất cả mười phương thế giới ngoài kia bao nhiêu công đức nhỏ như mảnh trần dầu nhỏ mảnh trần con đời tùy hỷ mười phương bao đời tất cả vị thanh văn biết thi phật hữu học và vô học bao nhiêu công đức con đều tùy hỷ tất cả chư bồ tát tu hạnh trần khổ quá làm ý cầu quả vô thượng chánh đẳng bồ đề công đức rộng lớn con đều tùy hỷ chúng con xin quy gọi lễ tam mạng quan đệ tử lưu thanh trúc phát đại tâm an trí tâm hồi hướng nguyện đem tất cả công đức mà quan tu được làm ích cho tất cả chúng sinh nhân đến lễ xá coi như công đức tại đều đem hướng tất cả chúng sinh khắp trong không bất giới nguyện cho tất cả chúng sinh thường được ăn lạc không các bệnh khổ muốn thực hành các pháp ác thể giờ công thành của tu người làm thì đỡ bao thành tịnh đóng chặt à, cửa của tất cả ác thú mở đại mở bày đường tránh như thiên nhất bản đồng hướng đến thuật thuật trí đến thành nhất bản không có khi mà lễ tâm bảo con đệ tử lưu thanh trúc phát thanh tâm an trí tâm phát nguyện nguyện mười phương tam bảo địa tạo tử tôn tứ sắc hộ trì cứu bà chủ thế khiến thế giới này tiêu trừ thiên tai động loạn chánh pháp lưu thông tất cả đều sanh tịnh tín không gặp các chướng ngại những viễn đoạn trừ ma đạo và tà chi tà kiến con cùng chúng sinh mau chóng diệt trừ trọng tội hiện đời san lìa sở vi khổ não cuộc sống sung túc tam tụ dưới căn rốt giá thanh tịnh hoa lại con đạo ứng niệm nguyện quyền tam một đồng trì thần tốc phương tiện tính nhất độ độ tất cả đều viên thành ngưỡng ngộ từ tâm nhất thật cảnh giới của thân khỏi thế giới này sinh tại Phật tiền đối diện đi đà thân cận chư Phật được Phật thọ ký thiện hạ trấn na phổ độ quần mê đồng quy mật đạo không có trí của mễ tam bảo tam quy y chúng con xin quy y tất cả mười phương chư Phật tự quy Phật xin nguyện chúng sinh phải theo đại đạo phát lòng vô thượng Nè. Từ quy pháp sinh nguyện chúng sinh thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển. Ý Tự quy tăng, sinh nguyện chúng sinh tông lý hệ chúng hết thảy vô ngại, hòa nam thánh chúng. Ý đấy. nhân đây chúng con xin ờ, ờ, quy y luôn cho tất cả chúng sinh đang có mặt tại ờ, bộ môn thư pháp ngày hôm nay những chúng sinh nào chưa được quy y thì chúng con sẽ quy y luôn cho họ về tam bảo để được biết đến Phật pháp biết đến uh, giáo pháp thứ hai để quy y tu tập sớm họ họ được tiêu trừ được chướng được uh, tương lai của thánh vị Phật là quảng độ vô lượng chúng sinh xin kính dạ sau đây con chúng con xin con xin niệm là 30 biến danh hiệu ngài địa tạng bổn tôn để cúng dường ngài xin ngài các đại chứng minh cho con nam mô địa tạng bồ tát ma tát nam mô địa tạng bồ tát ma tát nam mô địa tạng bồ tát ma tát nam mô địa tạng bồ tát ma tát nam mô địa tạng bồ tát ma tát nam mô địa tạng bồ tát ma tát nam mô địa tạng bồ tát ma tát nam mô địa tạng bồ tát ma tát nam mô địa tạng bồ tát ma tát nam mô địa tạng bồ tát ma tát nam mô địa tạng bồ tát ma tát nam mô địa tạng bồ tát ma tát nam mô địa tạng bồ tát ma tát nam mô địa tạng bồ tát ma tát nam mô địa tạng bồ tát ma tát nam mô địa tạng bồ tát ma tát năm mười tám tám tám năm mười tám tám tám năm mười tám tám tám năm mười tám tám tám năm mười tám tám tám năm mười tám tám tám năm mười tám tám tám năm mười tám tám năm tám năm mười tám tám tám năm mười tám tám tám năm mười tám tám tám năm mười tám tám tám năm mười tám tám tám năm mười tám tám tám năm mười tám tám tám năm mười tám tám tám năm mười tám tám tám năm mười tám tám tám năm mười tám tám tám năm mười tám tám tám Chứ qua xin đem ba biến danh hiệu của Đức ha của tôi địa tạng thì xin cúng dường là xin hoạt các loại liên quan nhất tâm cung khí tâm lễ nam mô địa tạng bồ tát ma ha pháp các bạn chứng minh chúng qua xin thay mặt của cha mẹ con xin thành lễ ngài lễ cái tâm kính thần lễ nam mô đại bi đại nguyện đại thánh ngày thủ tôi đạo bồ tát ma tát đại chúng cả buổi lễ à, chiêm pháp của quan đến đây chiêm pháp à, sáng nghi quan đến đây là kết thúc ạ chúng con xin đem à, tất cả công đức của à, à lễ lại chiêm pháp quan ngày hôm nay xin hưởng tất cả đến à, chúng sinh của người phương quái phật tam bảo tất cả những nơi nào còn bị à, chiến tranh thiên tai động loạn những nơi nào còn đói khổ những nơi nào còn những à, nạn à, cháy rừng động đất à, thiên tai lũ lụt dịch bệnh đói nghèo sớm nhận đức quan tu tập để những nơi đó sớm thoát khỏi những cảnh à, thiên tai động loạn những cảnh nhiệt chứng đó để được à, hưởng những ngày an lành no ấm hạnh phúc ạ và xin hưởng công đức này à, đến ha ha ha